Dẫu chỉ có 26 ngày Tác giả Nguyễn Đình Bảy Giọng đọc Hải Như Lúc này, tôi đang là phó ban an ninh khu trị thiên Huế. Nhiệm vụ chung của an ninh là dựa vào phong trào quần chúng để diệt tề, trừ gian, bảo vệ đảng, bảo vệ vùng căn cứ địa, vùng mới giải phóng, đảm bảo hành lang giao thông của đảng. Để bảo vệ an toàn các mục tiêu, phải ra sức xây dựng cơ sở trong vùng địch, lún sâu trong tổ chức của địch, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của chúng để góp phần phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Việc nắm địch là cả một quá trình tích lũy lâu dài, gian khổ bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công khai và bí mật, trong đó biện pháp quần chúng là cơ bản nhất. Nắm địch là nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, nhưng an ninh đóng vai trò nòng cốt, sung kích. Chúng tôi bí mật đưa người vào nội thành, thành ủy chọn người tốt, chúng tôi phục vụ theo yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy. Họ được tạo mọi điều kiện hợp pháp với địch để hoạt động bí mật, bất hợp pháp, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và dựa vào thế hợp pháp mà có kế hoạch tìm cách vào được cơ quan nội bộ của địch, tranh thủ giáo dục thuyết phục những người trong hàng ngũ địch trở về với cách mạng, từng bước biến hậu phương địch thành tiền phương của ta. Do đó, những người cài cắm vào vùng địch, tùy yêu cầu, người đạp xích lô, đi ở tớ, người cắt tóc, làm thợ may, người bán cà rem, buôn thúng bán mẹt, hoặc hoạt động trong học sinh, sinh viên. Có loại là công chức sĩ quan của địch trong số này, có người phục vụ nhiệm vụ trước mắt. Có một số ít được chọn kỹ lưỡng để phục vụ lâu dài, nhưng tất cả đều phải đảm bảo bí mật và đơn tuyến. Song cũng có nhiều trường hợp bị thất thoát. Có người choáng ngợp vì cuộc sống mới đã thay lòng đổi dạ. Có người bị địch dùng thủ đoạn xảo quyệt, khống chế, mua chuộc, đã chuyển hẳn phương hướng hoạt động thành người của địch. Cũng có người bị hy sinh âm thầm. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nên cán bộ điệp báo phải đi sâu leo cao. Vì vậy, đòi hỏi ý chí kiên quyết và độc lập, sáng tạo rất cao. Đứng được chân ở vị trí rồi, phải nhanh chóng tạo cho mình thế hợp pháp và thường xuyên cảnh giác. Từ đó lần mò bắt mối để hoạt động. Dĩ nhiên, có chỉ đạo từ đầu mối bên ngoài theo những yêu cầu cụ thể, chặt chẽ, đòi hỏi người thực hiện phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, để dù trong hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Trước khi nổ súng tấn công một tháng, an ninh khu được lệnh nắm lại tình hình địch theo yêu cầu của khu ủy và Bộ Công an. Chúng tôi căn cứ phạm vi địa bàn đã được phân công, tập trung lực lượng, tổ chức nắm từ cơ quan, đơn vị địch, đặc biệt những tên cầm đầu, nhất là những tên đầu sỏ gián ác nhất và mạng lưới gián điệp cài cắm trong các tổ chức cách mạng trong lực lượng vũ trang vừa được xây dựng. Riêng trong nhà lao thừa phủ của địch số cán bộ, đảng viên và quần chúng của ta và các tội phạm khác do địch giam giữ. Đảng bộ của ta trong nhà Lao tổ chức nắm có phân loại cụ thể theo sự lãnh đạo của thường vụ thành ủy. Tuy thời gian rất khẩn trương, nhưng chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của cấp trên. Khi được thực hiện nhiệm vụ này, tôi dự đoán chắc sắp có chuyển biến đột xuất, không thể ngờ toàn miền Nam đã nổi dậy tấn công. Đây là bí mật đến tuyệt đối, Riêng tôi biết trước ngày nờ của chiến dịch 37 giờ. Nỗi vui vui bàng hoàng, cái cảm giác bây giờ đã được khẳng định. Là người con sinh ra, lớn lên ở Huế, xa quê hương hàng chục năm, bây giờ được tham gia tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở Huế, trong tôi dâng lên hạnh phúc tràn đầy. Tin trong Huế ra cho biết, ngày 30 Tết, Phan Văn Khoa tỉnh trưởng họp các ngành lại. Có cả Ngô Quang trưởng chuẩn tướng sư đoàn một ngụy dự Khoan nói, có tin Việt Cộng đã đặt tên lửa xung quanh Huế, liệu chúng có khả năng đánh vào dịp Tết không? Ngô Quang Trưởng bình thản trả lời, Việt Cộng có thể đánh vào nhưng lập tức phải rút ra ngay thôi. Vì Việt Cộng gùi cõng đi bộ, còn quân đội Hoa Kỳ cơ giới hóa cao bằng thần sấm, con ma và B-52 trợ ứng, Việt Cộng ở lại thì làm sao mà chịu nổi. Phần ta, ta giữ kín tuyệt đối như vậy, thằng địch bị bất ngờ là phải. Nghe phổ biến chỉ thị tấn công xong, tôi lên ngay kế hoạch của mình nhằm vào ba yêu cầu lớn. Một là phối hợp chặt chẽ với quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân, tập trung mũi nhọn tấn công vào các cơ quan đầu não tình báo của cảnh sát, biệt động của Mỹ ngụy, các đảng phái phản động tay sai đắc lực, bộ máy ngụy quyền cũng như những tên đầu sỏ gian ác nhất. Hai là dựa vào thế tấn công của quân đội – ra sức giáo dục phát động quần chúng nổi dậy đập tan bộ máy kềm kẹp của địch từ cơ sở xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm an ninh trật tự vùng mới giải phóng và chuẩn bị sẵn sàng đánh phản kích của địch. Ba là ra sức xây dựng lại lực lượng tại chỗ nhằm phục vụ yêu cầu trước mắt và lâu dài. Khu ủy nhất trí với phương án của an ninh khu để kết hợp đòn tấn công quân sự tôi được phân công làm mũi trưởng một mũi tấn công vào mảng Nam Sông Hương. Khu vực từ Bệnh viện Huế lên tới nhà máy vôi Long Thọ, nơi huấn luyện dân vệ, đường Ngô Quyền, khu vực Bến Ngự đến Nam Giao. Tôi được phân công vào mũi này là có chủ đích, vì khu vực này gồm những cơ quan trọng điểm của CIA, Bình Định Nông Thôn, Chi sắc tộc, Tòa tỉnh trưởng, Lao Thừa Phủ, vân vân. Cán bộ an ninh khu đi cùng với tôi gồm có 8 người, cùng một tiểu đội trinh sát vũ trang, gồm 7 chiến sĩ do đồng chí Thái Anh làm đội trưởng. Bộ phận an ninh chia đôi năm vào Huế, còn nhóm 3 người nằm bên ngoài đón tù binh ra khai thác, nhận tài liệu quan trọng từ trong đưa ra và là nơi trung chuyển giữa tiền tuyến với căn cứ. Tiểu đội trinh sát vũ trang nhận thêm nhiệm vụ giữ vững đường dây liên lạc giữa hai bộ phận này bộ phận hậu cứ vừa lo tiếp nhận can phạm bắt được trong cuộc tổng công kích khởi nghĩa, tài liệu phương tiện của địch, vừa lo chăm lo bảo vệ hậu cứ và đảm bảo liên lạc, nhận chỉ thị của cấp trên. Chiều hôm tôi xuất phát, ra đến cửa rừng đã thấy L-19 bay già già. Tối đóng quân ngoài rừng thuộc vùng núi Đình Môn lại có máy bay dội bom bên tuần. Chúng tôi hồ nghi có thể đã bị lộ rồi chăng? Anh em lo lắm. Thêm nữa, Năm ấy ta điều chỉnh lại lịch nên Tết Nguyên đán so với lịch năm cũ chênh nhau một ngày giữa miền Bắc và miền Nam. Vì vậy, Đắk Lắk, Gia Lai, Công Tum, Đà Nẵng đã nổ súng trước một đêm, thế bất ngờ dù sao cũng có phần lỏng lẻo. Xong, anh em đều quyết tâm lắm, về đến cư tránh, bọn tham báo đi tuần, ban chỉ huy quyết định phải diệt ngay bọn này để mở đường, đồng thời chỉ có vậy mới giữ được bí mật cho những bước đi tới. Chúng tôi tới chùa Từ Đàm, đã thấy Hải Thanh từ xã Xuân Thủy ra đón. Anh là cán bộ thương binh loại 3 trong kháng chiến chống Pháp, nhưng rất gan dạ, mưu trí. Để chuẩn bị kế hoạch vào Huế, anh được cắm về Thủy Xuân xây dựng cơ sở, làm bàn đạp vào thành phố. Có Hải Thanh làm hoa tiêu, anh em hoàn toàn yên tâm. Vì cái lo nhất của bộ đội mình là vào thành phố, đường xá như thiên la địa võng, biết đâu mà lần. Niềm vui đang xôn xao, nỗi đau đã ập tới. Hải Thanh dẫn anh em vừa đến đầu cầu bến ngự. Bọn cảnh sát đang bố phòng ở đây nổ súng. Hải Thanh ngã ngay xuống từ loạt đạn đầu tiên. Tuy vậy, vẫn đúng hẹn. Ngày thứ nhất của cuộc tấn công, đội hình như một mũi tên không có gì cản nổi đã vào được thành phố. Dập tắt hỏa lực, chúng tôi ao qua cầu bến ngự. Lúc này trời đã mở sáng, lấm tấm mưa phùn. Chúng tôi dừng lại ở chợ bến ngự tập hợp một số người lao động quét chợ, canh giữ hàng hóa và một số người không có cửa nhà. Lấy lều chợ làm nơi trú ngụ cùng ít người đang đi trên đường Nguyễn Hoàng, nay là đường Phan Bội Châu. Chúng tôi tuyên bố cho đồng bào biết, bộ đội giải phóng được lệnh về Huế đánh đuổi quân Mỹ và bè lũ tay sai gian ác để giải phóng đồng bào khỏi ách thống trị của chúng. Yêu cầu đồng bào giúp đỡ, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phân phát bản 10 điều kỷ luật của bộ đội giải phóng đối với dân là tuyệt đối không động đến cái kim sợi chỉ của dân và kêu gọi vận động dân mang ghế bàn, đồ đạc trong nhà ra làm những vật cản ngăn đường để giúp bộ đội giải phóng đánh giặc. Thoạt nhiên đồng bào nghe ngóng, xem xét và sau đó hưởng ứng nhiệt tình. Bàn ghế trong nhà được đưa ra đắp chiến lũy ngay trên đường phố. Có điều đáng chú ý là sau khi xong việc của cách mạng, bà con vào nhà, đóng cửa lại – và từ khe cửa bà con xem xét con người, lời nói, việc làm của anh bộ đội giải phóng. So sánh giữa anh bộ đội giải phóng và lính Mỹ ngụy của miền Nam. Ngày thứ hai, bà con bắt đầu tiếp xúc và giúp đỡ bộ đội. Đến ngày thứ ba thì các cánh cửa đều mở tung ra, đón tiếp bộ đội giải phóng vào nhà. Bộ đội và quần chúng tràn hòa với nhau, hồ hởi, tiếu tít, cũng là ngày lương khô dự trữ của bộ đội vừa hết các mẹ, các em đi từng nhà quyên gạo, nấu cơm tiếp tế cho bộ đội. Trong mỗi căn nhà, các chị chọn vải may cờ giải phóng, những lá cờ nửa xanh nửa đỏ, có ngôi sao vàng ở giữa trở thành niềm vui, niềm tự hào của mọi nhà. Học sinh, sinh viên viết các khẩu hiệu hoan nghênh quân giải phóng, đả kích đế quốc Mỹ và bọn Tây Sai. Tuyên truyền bọn ngụy quân ngụy quyền ra đầu thú quân giải phóng và tham gia giữ gìn trật tự trị an địa phương cả quần chúng rồi, bắt đầu từ sức mạnh cội nguồn, chúng tôi tiếp tục mở ra những chiến công. Tôi nói, chúng tôi về để giải phóng đồng bào khỏi ách kiềm kẹp áp bức. Kẻ nào từng áp bức kiềm kẹp đồng bào lâu nay hãy chỉ cho chúng tôi. Ngay trường hợp diệt Trần Đình Thương, tỉnh phó là nhờ đồng bào chỉ. Có nhà Trần Đình Thương ở số 3 Nguyễn Hoàng, nay là nhà văn hóa phường Vĩnh Ninh, đường Phan Bội Châu. Với chính sách lấy giáo dục thuyết phục là chủ yếu, đồng thời đề phòng tư tưởng vì cảnh giác quá mức mà bắt oan người vô tội hoặc để lọt kẻ gian. Với tinh thần kiên quyết, thận trọng, chúng tôi đã kiên trì kêu gọi chủ nhà mở cổng và ra đầu thú cách mạng. Người nhà Thương đáp, Thương không có nhà. Đồng bào khẳng định, Thương đi đánh bạc suốt đêm mới về lúc gần sáng. Anh em vào tìm, từ trên trần nhà, Thương ném lựu đạn xuống, kêu gọi mãi không được, Đường cùng phải diệt thương tuy rất tiếc một tài liệu sống như thế. Mặc dầu một số tài liệu về địch chúng tôi đã có trong tay, tuy vậy chúng tôi hiểu rằng những tài liệu phong phú nhất đang nằm trong sự hiểu biết của quần chúng. Vì quần chúng trong lòng địch kiểm soát hàng ngày. Phải phát động được quần chúng nổi dậy ngay từ trong ý thức thì sức mạnh ấy mới thực sự sâu sắc và toàn diện. Vì vậy, nhờ có quần chúng chúng ta bắt được Nguyễn Văn Đãi, đại diện chính phủ Bắc Trung Nguyên Trung Phần, từng làm tỉnh trưởng Đắk Lắc và tỉnh trưởng Gia Lai Công Tum. Ngày thứ ba, ngày ta đã có được quần chúng là những ngày tình hình địch bị bóc ra rõ nhất. Ta bắt được hàng loạt tên đầu sỏ phản động như Hồ Thúc Tứ, Ủy viên Trung ương Quốc dân Đảng, Bảo Lộc, Phó tỉnh trưởng Thừa Thiên, Trần Điền, Ủy viên Trung ương Đảng Đại Việt và nhiều tên gian ác nguy hiểm khác đặc biệt là bắt được một số tên CIA nguy hiểm, người nước ngoài. Qua khai thác, chúng phải nhận là CIA của Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam. Có tên mới được điều đến Huế chưa đầy một tháng. Điều đáng chú ý là ở chỗ này, tất cả bọn CIA đều có bình phong che chắn. Ấy là trên danh chính ngôn thuận trong giấy tờ hành chính, chúng đều núp dưới một danh nghĩa hiền lành kiểu như một chuyên viên văn hóa, một chuyên gia nông nghiệp – một nhà dân tộc học say mê với vùng Đông Nam Á này. Chúng đến nước Việt này chỉ với mục đích cao thượng là góp phần khai hóa cho một dân tộc bị chậm tiến, hoặc là đầu tư chất xám cho đất này mang phồn vinh hoặc làm giàu để mưu cầu một đời sống cao vọng cá nhân thế thôi. Chứ bàn tay chúng đâu có dính máu. Trong khi đó, bọn Việt gian tay sai thì ngụy trang dưới nghề nghiệp ghi trong thẻ bọc nhựa. Thương nhân, thợ cắt tóc, thợ mộc, thợ máy, để che giấu nghề tình báo gián điệp của chúng. Chúng tôi là những người có kinh nghiệm nghiệp vụ, lại được tai mắt quần chúng chỉ bảo rạch ròi, cộng với nhiều tài liệu tuyệt mật của địch đã thu thập, cùng với những lời khai báo của những tên đầu sỏ đã bắt được. Cho nên nhìn địch, ta tương đối rõ ràng, hạn chế được nhiều sơ hở lệch lạc, tả hoặc hữu khuynh. Linh mục Nguyễn Văn Thích, lúc ấy làm viện trưởng viện Hán học, giúp chúng tôi nhắn tin với ông Nguyễn Kim Điền, tổng giám mục ở Phú Cam, đừng để bọn hắc báo đóng quân trong khu vực giáo xứ mà mang vạ. Linh Mục Thích dần dần có cảm tình với quân giải phóng, nên có lúc đã gặp ban chỉ huy quân giải phóng để trao đổi tình hình. Trinh sát dẫn về cho tôi ba tu sĩ người Pháp, đó là các linh mục Lê Pha, Duvois, Orsarango. Qua trò chuyện, tôi biết ba ông này sống ở Huế và dạy văn hóa ở các trường trung học thiên hữu. Tôi bảo họ các ông không đánh chúng tôi thì chúng tôi không giữ các ông làm gì. Chúng tôi chỉ trừng trị bọn Mỹ xâm lược và tay sai đắc lực nguy hiểm của chúng thôi. Anh em mình giữ của họ một máy ảnh với 60.000 đồng tiền của Ngụy, có lệnh thả anh em trả lại, họ mừng lắm. Như trường hợp Allen Ophil cũng vậy, ông này người Pháp ở Paris, giáo sư tiến sĩ văn chương qua Việt Nam dạy trường Đại học Văn khoa Huế Ông hoàn toàn không phải đối tượng đấu tranh của chúng tôi. Giữa lúc này, chiến sự đang ác liệt, bom đạn ngút trời. Để bảo toàn tính mạng cho ông, chúng tôi cử một tổ bộ đội đưa ông về lại chỗ ở. Vậy mà vừa ra khỏi cổng, ông đã bị đạn bắn thủng bụng quật ngã. Đưa vào phẫu giã ngoại tiền phương. Ông được thầy thuốc ta chăm sóc một cách chu đáo. Một tuần sau, ông xuất viện được. Từ chỗ mặc cảm, ông trở thành một người bạn của lực lượng giải phóng miền Nam. Ngoài những tài liệu sống ấy, khi bộ đội ta vào các công sở của giặc, gặp tài liệu nào đóng dấu tuyệt mật là chúng ta lấy hết cho đóng bó, gánh ra ngoài chuyển cho bộ phận trung chuyển đưa lên căn cứ. Đến đó có đủ thời gian, các tài liệu sẽ được xem xét phân loại rõ ràng. Chỉ tiếc là mảng tài liệu Bắc Sông Hương, phần nào đó có bộ phận bộ đội ta chưa thấu triệt được tình hình Huế coi các công sở địch đã là của ta vĩnh viễn nên bỏ qua cơ hội hiếm quý. Hai ngày sau đã làm chủ được Huế, anh đáp tiểu đoàn trưởng 815 điện thoại cho tôi. Chưa giải phóng được Lao Thừa Phủ, mời anh xuống gấp để bàn kế hoạch. Trong Lao Thừa Phủ có 2.300 tù, đa số là cán bộ cốt cán và quần chúng cách mạng. Ngoài ra còn có lưu manh, trộm cắp cướp của giết người của xã hội Mỹ ngụy miền Nam. Trong kế hoạch tấn công có phương án giải phóng nhà Lao, có thể nói đó là mục tiêu số 1 gồm những lực lượng rất nòng cốt của cách mạng mà kẻ địch đã cầm tù. Trong thời gian nắm tình hình, phân loại, ta đã tổ chức được ban cán sự trong nhà Lao gồm có anh Trình, anh Trực và một số cốt cán khác. Trong ngoài sẽ phối hợp để phá ngục, địch chống trả rất mạnh. Nguy hiểm nhất là chúng đặt mìn Claymore khắp nơi khắp trốn trong Lao. Chỉ cần bấm máy điểm hỏa là hơn 2.000 người bị thủ tiêu hoàn toàn. Một cuộc họp trong ban chỉ huy đã nhận định địch hung hăng nhưng chúng đang hoang mang cực độ. Trước lẽ sống chết, kẻ nào cũng nghĩ tới mạng sống cả. Ban chỉ huy quyết định đêm thứ ba sẽ giải phóng Lào. Anh Loan, cán bộ thông tấn xã, thường trú ở Trị Thiên, trèo lên lầu trường Đồng Khánh. Bắc Loa chĩa thẳng vào nhà Lao thông báo tin chiến thắng trong toàn tỉnh và chiến thắng toàn miền, đồng thời kêu gọi bọn lính canh gác Lao Thừa Phủ đầu hàng và động viên anh em ta trong lao nổi dậy phá ngục. Trong nhà lao im phăng phắc, không bắn đe dọa, rõ ràng chúng dao động lắm. Đúng nửa đêm, một ngụy quân đang bị giam trong lao trốn thoát ra đầu hàng và nói Có đường hầm bí mật từ lao ra ngoài, anh ấy sẽ dẫn bộ đội ta đột nhập vào đường đó. Sau khi khai thác kỹ càng và kiểm tra địa hình cụ thể, quả nhiên không tốn mấy viên đạn. Đêm ấy nhà lao được giải phóng hoàn toàn ngay sáng hôm sau, 500 người vừa được giải phóng khỏi nhà lao thừa phủ, được trao súng, đứng lại vào vị trí chiến đấu. Giải quyết xong lao thừa phủ, anh em an ninh báo về với tôi, một lớp an ninh được mở cấp tốc trên xã Thủy Xuân, gồm 24 người học xong mấy bài cơ bản, anh em đã tỏa ra làm nhiệm vụ ngay. Lực lượng này sau bổ sung cho an ninh trên chiến khu rất có hiệu quả. Đứng về góc độ công an mà đánh giá, cuộc tổng tiến công ta đã thu được thắng lợi cực kỳ lớn lao chưa từng có so với thời gian chiến đấu. Phải nói rằng đó là thắng lợi quan trọng có tính quyết định. Đánh sập bộ máy ngụy quyền địch từ cơ sở, bắt được nhiều tên CIA đầu sỏ, cảnh sát, đảng phái phản động, ngụy quyền cấp tỉnh, cấp khu, thu được nhiều tài liệu tuyệt mật, tiền vàng và nhiều phương tiện hoạt động của địch, xây dựng được nhiều cơ sở trong lòng địch phục vụ trước mắt và lâu dài, đồng thời rút ra được nhiều kinh nghiệm chiến đấu để nâng cao thêm trình độ nghiệp vụ. Những ngày chiếm Huế là những ngày căng thẳng và bộn bề công việc, hầu như không có đêm nào ngủ cả và không có một chút thảnh thơi. Bom đạn mỗi lúc một nhiều. Xong, ai cũng thấy rõ ràng đây chính là thời cơ để củng cố và phát triển thêm lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới, đảm bảo thắng lợi cao hơn. Riêng với tôi, lo phần việc công tác an ninh đã nặng nề, ngoài việc lo tài liệu, còn phải lo gặp anh em cơ sở ta đã cài cắm vào từ lâu. Trong tình huống này, anh em cũng nôn nóng được nhận nhiệm vụ mới và khao khát được gặp lại đằng mình sau những thời gian sống hầu như thân cô thế cô giữa lòng địch. Muốn thế, phải cử người tin cẩn đi bắt mối, tổ chức điểm hẹn và chọn thời gian thuận lợi nhất để gặp lại anh em mình. Tôi được biết, đây chỉ là cuộc tổng diễn tập lớn, như vậy tất yếu là đánh cho quỵ ý chí xâm lược của kẻ thù, rồi chúng ta sẽ về xây dựng chiến khu và chuẩn bị cho một thời cơ chín muồi, lúc ấy sẽ giải phóng hoàn toàn miền Nam. Vậy thì việc xây dựng những cơ sở mới là rất cần thiết. Trong không khí khá bận rộn của Huế là thời cơ thuận lợi tổ chức lực lượng tại chỗ cho tương lai. Nhớ lại những ngày vào Huế, nghĩ lại có những điều đến nay vẫn thấy tiếc. Tỉnh trưởng Phan Văn Khoa chạy vào tá túc trong bệnh viện mà mình không biết để sống mất khoa dù sau này đánh buôn mê thuật, ta đã bắt sống Khoa ở đó. Song đau nhất phải kể tới một số tên CIA kia. Ta đưa được chúng lên rừng nhưng tắc đường. Lại đến lúc cơm gạo thiếu thốn quá chừng, một số trong ấy đã chết vì bom đạn, bệnh tật và cả vì đói nữa. Đó là những thiệt hại lớn nhất cho quốc gia. Một số tên còn lại sau này đã có ích cho chúng ta rất nhiều. Nói đến mậu thân, tôi không thể quên hình ảnh nhân dân đã mở cửa đón anh em mình – như những người thân sau những băn khoăn hoài nghi. Cái chết kể bên, nhân dân lại đề nghị mình cứ ở lại, bà con sẵn sàng chiến đấu cùng mình và đến khi thấy không giữ chân bộ đội lại, bà con đã chọn những đứa con xứng đáng nhất gửi theo chúng ta lên chiến khu để cách mạng dạy cho chúng nên người. Chính lực lượng quần chúng mến yêu này là động lực, là lực lượng, là nguồn cội cho những chiến thắng cực kỳ lớn lao của chúng ta.